thì thuộc à, đường Ỉ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì nó à, rất là gần với trường đại học kiểm sát, gần với lại à, ngã tư Lê Trọng Tấn gần gần với bùng binh Lê Trọng Tấn cách khoảng tầm 1,2 km thôi mọi người ạ và gần với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc là quý vị có thể đi theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long thì cũng rất là gần và cái sân cổng riêng thực tế của riêng căn nhà này quý vị ạ 34 m thiết kế vô cùng hợp lý đó và đây mời theo em và cụ thể khám phá ngôi nhà với cái phần trước nhà chủ nhà đã lợp mái sáng cho mình rồi ở đây là cái khu phần chế biến cũng như là có nước riêng sàn thoát nước riêng ở đây rất là hợp lý ở đây thì quý vị có thể rửa được cả xe máy riêng của nhà mình nữa nhé và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng đã xong gần như là xong hết rồi có thể dọn đồ về và ở ngay cửa chính của ngôi nhà thì ở bên ngoài này là có một lớp cổng riêng bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 4 mét cũng khá là hợp lý với ở đây thì có cửa sổ riêng nữa cửa sổ thiết kế hai lớp cho mình căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong xong xuôi hết chỉn chu quý vị có thể dọn đồ về ở ngay hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn đó với cái phần ngọc ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách thì toàn bộ phần phòng khách đã được chủ nhà trang trí đầy đủ đầy đủ cho mình cái vách PVC cũng như là cái kệ để tivi rồi quan trọng nhất là vị trí giao thông đi lại thuận tiện giá bán của ngôi nhà này chủ nhà đang chào là 3 tỷ tròn mọi người ạ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu và hiện tại với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ 500 triệu đồng và phần còn lại thì quý vị có thể à, được ừ, chuẩn bị trước cái tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá và vay ngân hàng thì tối đa là 35 năm tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất rất là ưu đãi đó hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện trần thạch cao thì thiết kế theo kiểu giật cấp cũng khá là mới và tinh tế đấy phần gạch lát nền kích thước gạch 60 60 căn nhà này mới 100% sổ đỏ đầy đủ pháp lý chuẩn chỉnh mọi người ạ và đây là cái phần không gian của phòng bếp với cái phần không gian phòng bếp này đây hoàn thiện xong hết chỉnh chu hết cho mọi người rồi đây là cái phần để à, tủ lạnh và phần ngăn cách giữa tủ lạnh thì có một cái vách CNC nghệ thuật khá là đẹp và đây xung quanh bếp thì à, thiết kế xong xuôi hết cho mình xung quanh bếp thì là ốp gạch và với cái không gian bếp ở đây mọi người có thể nhìn đây tủ bếp hoàn thiện xong hết rồi đó tủ này thì là tủ gỗ MDF nha mọi người Tuy nhiên cái độ bền của nó cũng được tầm 8 đến 10 năm phụ kiện bếp thì cũng đã lắp đặt xong chậu rửa vòi rửa hồ sơ điện nước và ngoài cái phần phòng khách phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh nhỏ nhắn hợp lý đáp ứng công năng sử dụng cho một cái ngôi nhà này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 ngăn cách giữa cái phần cửa chính và phần cầu thang quý vị nhé như vậy Ngọc Ánh đã review đường hướng giá vị trí và toàn bộ phần tầng 1 cho mình rồi mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà xem ngôi nhà này 34 mét thiết kế ra sao Và với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà Với cái ngôi nhà này thì thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng Đây, vuông vắn nhà vệ sinh ở phía bên ngoài với cái pha, cái, cái nhà này thì mặt tiền rộng cho nên thiết kế được hai cửa sổ đầy đủ ống chờ dây chờ át chờ điều hòa cũng như là đầy đủ hệ chống thần tạch cao đèn led chiếu sáng cửa thông phòng của các phòng thiết kế là cửa nhựa lõi thép mọi người nhé đó đây là phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài vì ba cái phòng ngủ hai ba bốn nó giống nhau cho nên Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tầng 2 để gửi cho quý vị thôi nha đó thiết kế giống hệt nhau bồn cầu này ống chờ bình nóng lạnh à, đây là hệ thống sen cây tắm lavabo ở đây thì sử dụng nước là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội hồ sơ điện hồ sơ nước riêng biệt từng căn quý vị ạ với cái căn nhà này thì thực tế luôn diện tích thì tuy nhỏ nhưng thiết kế cái phần công năng sử dụng thì đáp ứng quá là hài hòa cho một hộ gia đình vị trí đi lại thuận tiện quý vị nào mà đang tìm tham khảo nhà ở Dương Nội hợp với hướng Đông Bắc thì đừng bỏ qua cái căn nhà xây mới này nhá sau đây xin mời người theo em lên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà với tầng 4 thiết kế ở đây cho quý vị một cái ô giếng trời siêu rộng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang và tầng 4 của ngôi nhà đây đây là phần phòng thờ quý vị ạ. Đây. Cửa sổ thông thoáng, một cái căn phòng thờ nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý với cái tiêu chí của một hộ gia đình nhỏ. Và đây là một phần phòng ngủ nữa. Đó, nói chung là Ngọc Ánh review chuẩn chỉnh đường hướng giá vị trí cho quý vị giá bán thì 100% là giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng tất nhiên là vẫn có thương lượng với khách hàng có nhu cầu thiện trí đây là khu vực để máy giặt sán thoát nước và ở đây là hệ thống phơi phóng của ngôi nhà mọi người nhé ở đây là cái dàn phơi thông minh để phơi quần áo kéo ra ờ, nó vừa tiết kiệm được cái diện tích mà cái công năng sử dụng thì rất là hợp lý như vậy Ngọc Ánh đã review hết cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 rồi mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nha tốt Ngọc Ánh sẽ số điện thoại ở phía trên màn hình không không không chỉ là ba ba bốn ba hóa không tám 0888041444 nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo